Xin chào anh em nhé Hôm nay à, mình xin à, giới thiệu với anh em à, một cái mô hình hoàn toàn mới vừa về bên shop mình AKM huyền thoại Anh em nào chơi PUBG hoặc các các tựa game khác chắc không lạ chứ không Nay bị phiên bản mới này có gì đặc biệt thì mình cùng giới thiệu qua cho anh em nhé gồm à, súng và full các phụ kiện luôn phụ kiện nó thì gồm có băng đạn này băng đạn có thể tháo lắp này ống ngắm này quá đẹp luôn anh em có cả nòng giảm thanh luôn Đấy, khẩu AKM này là thứ vũ khí có thể làm thay đổi bộ mặt chiến tranh hiện đại. AK trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong game bắn súng. Tô vít, đầy đủ cả anh em chất liệu phun kim loại cầm rất là chắc tay khẩu này ở ờ, Rulo Shop đang bán giá 250.000 anh em nhé rất nhiều anh em hỏi sợ giá này tắt như vậy này bởi vì khẩu này là hàng mới anh em xem chiều dài của nó là hơn 20 cm các shop khác ờ, có những khẩu AKM có lưỡi lê 170 đến trăm rưỡi phiên bản cũ đây là phiên bản mới có cả ống ngắm có cả lòng giảm thanh nhiều ờ, chi tiết hơn dài hơn anh em nào thích thì có thể ờ, để lại comment số điện thoại ship COD luôn anh em nhé quá đẹp anh em là chơi PUBG cả các cái tựa game bắn súng mua về bày trên à, bàn làm việc bàn học quá chất luôn ngoài ra shop còn có chảo mũ và các cái phụ kiện khác như bình thường giá chỉ có 150 nghìn <coughs> cảm ơn anh em nhé